Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai vừa về được chiếc xe Ford Everest năm sản xuất 2008 Phiên bản máy dầu số sàn 2.5 Xe à, à không lỗi nha Xe này riêng cực kỳ, không kinh doanh dịch vụ, đúng chất gia đình Anh chị nào à, muốn à, sở hữu chiếc xe này hoặc mua cho anh em bạn bè người thân Gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 09 19 24 3566 ta xem sơ lược dòng bên ngoài nhé à, bên ngoài được à, sơn màu sơn ghi hồng phấn à, xe này sơn riêng hơn 80 phần trăm nha các anh chị không lỗi nha xe cực kỳ đẹp luôn à, góc thành phố Hồ Chí Minh à, được à, người chủ đứng tên thứ hai ở à, à, Bảo Lộc Lâm Đồng cửa hàng của tôi là Ngọc à, Đồng Nai mua về đứng tên quỹ quyền xe đã gắn đầy đủ đồ chơi đồ inox cũng như là ba ga mui hay là che mưa à, cầu thang cản sâu xe đặc biệt là rin hầu như là tuyệt đối nha các anh chị nha chiếc xe rất là đẹp giá tiền chào bán là 300 triệu tròn bao công chứng quỹ quyền hoặc rút hồ sơ cho các anh chị ở tỉnh xa anh chị nào có nhu cầu kết nối thì gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai số điện thoại 0919 24 3566 à, xe đã dán phim cách nhiệt chống nắng nha máy dầu số sàn nha rồi chúng ta đi à, vào bên à, trong xe à, phần à, bên à, xe của mình thì phải nói là cực kỳ riêng luôn hôm nay quay sắc nét cho các anh chị coi từng chi tiết luôn cực kỳ riêng từ cái độ mũ từ cái độ mũ cho đến à, kẻ nách nha cực kỳ riêng đó máy dầu số sàn à, trên xe của mình có à, gắn cái à, màn hình Android thế hệ mới có wifi camera hành trình à, Google Maps à, dẫn đường à, YouTube à, định vị vệ tinh có vệ sĩ lái xe nữa để bảo vệ cho mình luôn cực số là các anh chị nhìn nè 300 triệu năm sản xuất 2008 phù hợp chiếc xe này mua về đi à, cày đi ruộng vườn gì nha đủ đồ chơi hết rồi chìa khóa còn cực kỳ đẹp à, các anh chị nhìn tay lái nè để nguyên bản không may không trà không rửa không vá gì hết để nguyên bản luôn cho các anh chị à, nào có tham khảo nha xe này của mình phải nói là cực kỳ riêng từ cái đường nét này các anh chị số điện thoại 0919 24 3566 là số của cửa hàng ô tô Lê Ngọc Đồng Nai có Zalo à, mở điện thoại 24 trên 24 anh chị nào kết nối thì gọi liền hoặc à, mua cho anh em bạn bè người thân nha lưu ý là xin nhắc lại chiếc xe này năm sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy dầu à, 2.5 à, xe gốc thành phố Hồ Chí Minh nha đó. đồ mũ còn rất là đẹp sau khi quay xong sẽ cho vệ sinh trà rửa nha các anh chị xe rất là đẹp gắn thêm cái à, truyền hình ở trên đầu à, la phong của mình thì đã bọc 5D chống nóng này cực kỳ dễ thương đó nhìn rất là xịn sò nha ừ, các chị nhìn chưa rửa nè còn đúng đất đỏ quê ta nè đó, đúng đất đỏ quê ta cái gầm gầm đẹp lắm nha các anh chị cực kỳ đẹp luôn cái bô những cái bô mới can sợi đen không đó chưa rửa mình nhìn còn vệ sinh rất là đẹp à, anh chị nào lưu ý là cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai luôn tuyển các anh chị làm cộng tác viên à, phụ bán xe qua hình thức à, mua bán từ xa chúng ta ngồi ở nhà xem video của cửa hàng ô tô Lân Ngọc như thế này chúng ta chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của mình đến với bạn bè của các anh chị nha sau khi các anh chị bán à, giao dịch môi giới mua bán thành công thì cửa hàng sẽ chuyển khoản qua cho các anh chị nha hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe à, Toyota Innova cũng như các dòng xe Ford Fortuner, Isuzu, Camionin, Hyundai i10 à, vân vân. À, Xpander đồ, những dòng xe thông dụng cho thị trường hiện nay phù hợp cho các anh chị về kinh doanh cũng như là các anh chị sử dụng gia đình ha. À, cách làm thì à, cửa hàng ô tô đã cung cấp dọn xe đẹp cho các anh chị rồi. Các anh chị chỉ việc à, ngồi xem video và thích bán xe nào thì chia sẻ à, xe đó thôi và lưu ý là chúng ta nhớ là bấm vào nút đăng ký có phải màn hình để sau khi cửa hàng có xe mới về sẽ thông báo cho các anh chị qua tin nhắn vì các anh chị có đăng ký nha thông báo cho các anh chị qua tin nhắn à, vì các anh chị có đăng ký xe à, lưu ý là tháng về rất nhiều chúng ta vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha cái xe này phải nói gầm máy thì chỉ còn hai từ là cực kỳ đẹp thôi các anh chị cực kỳ đẹp đây hãy xem cái gầm luôn à, chưa rửa anh chị nhé chết rồi còn đúng đất đỏ luôn nha chưa rửa à, vừa xem vừa bấm đăng ký cũng được nha các anh chị còn các anh chị nào muốn mua bán thì vừa xem vừa chia sẻ cũng được anh chị nào chia sẻ nhiều bán nhiều thì kiếm thêm thu nhập nhiều từ ô tô là ngọc đồng nai à, cửa ô tô đồng này sẽ cung cấp cho các anh chị các tất cả các à, các dòng xe như đã nói ở trên nha innova là nhiều à, số lượng nhiều hiện nay ở kho Lân Ngọc và Innova còn rất nhiều nha các anh chị còn rất là nhiều xe đã bọc sàn bọc ghế bọc la phong đầy đủ hết rồi nha bọc sàn bọc ghế bọc la phong đầy đủ hết rồi à, các anh chị xem chỉ việc à, à, bấm chia sẻ thôi à, chúng ta bán kiếm thêm thu nhập nha à, chuyển khoản và các anh chị khỏi về đến nhận tiền hoa hồng từ cái cửa hàng của mình hàng tháng cửa hàng về rất nhiều lưu ý là sẽ chia sẻ nhiều thì bán nhiều nha các anh chị nhé à, chỉ nhắc lại chiếc xe này phiên bản số sàn máy dầu 2.5 đời 2008 giá tiền chào bán là 300 triệu tròn nha xe zin tuyệt đối anh chị mua chiếc xe này cho anh em bạn bè người thân thì cứ dẫn thợ thầy tới xem thoải mái ha đó, có thợ dẫn thợ có thầy dẫn thầy bao cho các anh chị trăm phần trăm xe này không lỗi nha sơn zin hơn 90 phần trăm luôn á các chị còn rất là đẹp đặc biệt gầm máy rất là êm nha phải sơn rin mà cầm máy thế gớm đâu đó, nó phải rin là đẹp đều đây các anh chị nhìn mâm và còn mới vậy đó, đẹp cực kỳ đẹp đấy. đây chúng ta xem phần xương đầu nha xem cái phần xương đầu này rất đẹp nha đó. ốc má ốc nắp cabo đồ chưa rớt đây ta nhìn rất kỹ hốc máu nắp cabo là chưa rớt Đó, sùng chỉ riêng ha hốc nắp cabo chưa rớt sùng chỉ riêng Đó, chỉ cần rửa sơ là đẹp dữ dội nha bình nước quy mới thay luôn các anh chị bình nước quy mới rồi sau khi các anh chị xem video xong cửa hàng sẽ cập nhật và à, cho vệ sinh xe liền các anh chị đến xem trực tiếp là sẽ à, nhìn xe rất là đẹp nha đây xin nhắc lại một lần nữa chiếc xe Ford Everest này năm sản xuất 2008 phiên bản máy dầu số sàn à, 2.5 đời 2008 giá tiền chào bán là 300 triệu đồng bao công chứng quỹ quyền hoặc rút hồ sơ cho các anh chị ở tỉnh xa anh chị nào có nhu cầu kết nối gọi cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại Zalo 0919243566 nha hiện nay tại ở kho Lân Ngọc còn rất là nhiều xe chúng ta xem à, video của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là nhớ bấm vào nút đăng ký có phải màn hình là cập nhật được rất là nhiều xe cũng như là tin nhắn thông báo có xe mới về sẽ nhắn tin qua cho các anh chị qua điện thoại bằng hình thức tin nhắn các anh chị biết có xe mới về vì các anh chị có bấm đăng ký nha lưu ý là vừa xem vừa bấm nút đăng ký cũng được chúng ta vừa xem vừa chia sẻ cũng được chia sẻ càng nhiều thì chúng có xe càng nhiều bán cửa hàng sẽ cung cấp cho các anh chị tất cả các dòng xe hiện nay đã có trên cửa hàng nha rồi 49A 12360 năm sản xuất 2008 phiên bản số sàn máy dầu xe rin không lỗi giá tiền 300 triệu nhanh tay liên hệ cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai số 0919 24 3566 hiện nay kho bãi của cửa hàng của tôi là Ngọc Đồng Nai đã về rất nhiều xe anh chị xem à, kết nối vào để được gửi tin nhắn có báo cáo xe nhiều hiện tại đang có trên bãi nha này cửa hàng của tôi là Ngọc này hiện có hai kho xe à, những kho xe ở đây là xe đang dọn và chuẩn bị hoàn thành hết đây còn những xe à, chưa dọn thì nằm ở kho kháng nha các anh chị tới mua xe nào là sẽ cho dọn trực tiếp luôn rồi Nhanh tay liên hệ số 0919 24 3566, cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, chuyên mua bán trao đổi các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Các anh chị nhớ lưu ý cộng tác viên lưu ý dùng cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nè. Là chúng ta giới thiệu cho cửa hàng mua thì các chị cũng được hoa hồng. Mỗi một chiếc như vậy là sẽ chuyển hoa hồng qua tài khoản chuyển khoản và giới thiệu cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc bán cũng được hoa hồng nha. Rồi, nhanh tay đăng ký liền, nút đăng ký phải màn hình và chia sẻ liền. À cửa hàng ô tô Ngọc Nai sẽ quay ngắn gọn thôi các anh chị muốn biết thêm hình ảnh thì gọi cho số Zalo 0919 24 3566 À, cảm ơn các anh chị cộng tác viên đã bỏ chút thời gian chia sẻ và xem video của cửa hàng ô tô Lan Ngọc cũng như cảm ơn quý khách đã xem video à, chúc các anh chị cộng tác viên cũng cùng quý khách tháng này sẽ kiếm bán nhiều hơn tháng trước và kiếm thu nhập khá cao vì tháng này cửa hàng ô tô Lan Ngọc nhập về rất nhiều xe Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại xe sau